chuyện cũ bán không ai ai ai nghe trúc nhân rao gì hồn nè năm ngoái xem em gì thấy có quen quen gì hồn nè tôi thu mua chuyện cũ thu mua luôn giận dữ ai có dư còn giữ đem ra đây tôi mua tôi mua cả nhà mình đà cả nhà mình ơi chỉ muốn hát cả nhà thương nhau chỉ muốn bình yên cắn hạt chưa hấu đâu muốn xem tù mẹ chồng con dâu và lâu cứ thế mà tuôn tuôn tuôn không ai chịu hạ thân nhiệt mình xuống mỗi người nhịn một tiếng là xuân tại sao lại nóng nó tới còng cây mụn nỗi khổ tại sao lại sắc loa đi ra phố một bên cầm mic một bên cầm khoang cứ như là rap việt đang ba đồ mùa xuân đến rồi này cô bác anh chị ơi giận nhau làm chi ngày năm mơ dân, dân, dân, dân, dân. một năm tết chi lại ghé thăm một lần lãng phí chấp nhau để làm gì chuyện cũ mình bỏ qua qua tết này cùng cười lên ha ha cho đời thêm ngàn vạn câu một năm qua Bé tươi cười như hoa, bé tay đều lúc lắc Bé này rất xuất sắc, bé con nhà người ta Bé về thăm ông bà, ông bà nội bà ngoại Cưng bé như cà rá, ấy mà lại giành giật Xé áo của bé ra làm ba Ở ngoài chợ thanh được túi selfie ba hai một hi hi Chưa kịp đăng hình khoe áo mới thì ôi Tao quả từ đâu nó tới Lỗi là lỗi tại ai, lỗi, lỗi là lỗi tại ai Bây giờ lỗi là đám trẻ con hay là lỗi là nhận hát một bài xả xuống chuyện của mình bỏ qua may mắn đến bên đời ta cha cha Tết ta cùng vui Tết cho một năm mới luôn tươi cười ha ha ha Bỏ qua chuyện năm cũ ra nhiều may mắn đến bên đời ta ha. Tết ta cùng vui Tết cho một năm mới luôn tươi cười ha ha ha Bỏ qua chuyện năm cũ ra nhiều may mắn đến bên đời ta cha cha Tết ta cùng vui Tết cho một năm mới luôn tươi cười ha ha ha Bỏ qua chuyện năm cũ ra nhiều may mắn đến bên đời ta cha cha Chuyện cũ bỏ qua Tết Mirinda Tết cười thả ga